Nguyễn lên rồi anh ạ. Giới thiệu với anh em đây là cũng tên là Đâu, trường nhưng mà đây, trường này thì là trường thì khác. Đang đứt nhưng mà vẫn ở đây mà. Ừ. Lên đi uh, giám đốc Thiện ơi. Lên đi thế anh không thấy anh thế anh điều từ lúc chiều lúc sáng à? Làm việc kiểu gì đấy? Là để chống, chống đối, đối đúng không? Chính phủ anh có vào không người ta đã bảo chống đối chính phủ là lật mặt <laughs> như là phải tráng như ai lại không gái để đây em phát đâu đã đây <clears throat> giới thiệu với mọi Đâu người đây là nay này đi phát cây để uh, chuyển cái à, đường cam này mệt mỏi lắm toàn mấy thanh niên mệt mỏi <laughs> làm mấy ngày rồi <laughs> đường này bụi mù luôn cũng tên là trường nhưng mà nó lạ lắm <laughs> kéo xuống đi đấy chém uh, cho nó đứt bố cái cạp này đi nhờ <laughs> cầm đầu phản đối nhưng mà không thành công <laughs> khởi nghĩa duy tân thất bại và toàn bộ lực lượng xuống đây để làm uh, cái này nhục thế <laughs> ở đây bụi mù luôn cũng là youtuber nhưng mà nó cũng lạ lắm <laughs> YouTube, youtuber đi phát đường à Cây này nó để lâu rồi cho nên là bây giờ nó, nó... Cái này chắc phải mấy năm rồi chứ nhở Nó cáp Cam như này mấy năm rồi Cái chỗ này nó hay đứt đấy à? Dưới đất đấy á? À? cái này phải uh, của nhà trạm mà nó có cái uh, dài dài ấy cán dài dài này này nhờ ra dạ, cái thằng lồn nhà trạm nó bao giờ đi phát tao thằng như thằng anh đi phát ừ. chống đối uh, nhà nước à bụi lắm lên ờ, chặt cái to to kia đi là được hay là thôi nhở À chắc kéo được nhở Cầm cầm cái đầu bên kia kéo đi Trường ơi Để thấy nó vướng vào đâu không không thông minh nhở Hả? Chặt một đầu bên này rồi sang đầu kia rút lại Lúc lên nó <laughs> lên gai mà dính vào Rồi Đang nhảy số này này Ờ nhở ừ, Hay cắt cắt đi nhở Cắt gì cần phải chặt như này nhở Cắt gì còn được đông người hơn nữa cơ ừ. lên uh, kéo kéo đi Trường ơi Xem cái sợi nào hay là cái dụng xuống đất này đúng không cái cái cam này này cái cam này đúng không ờ keo mỗi đây rồi ờ có cáp 8 thế mà anh Đức bảo là cáp 8 thì ba đi con ở đường rẽ lên bu lọt chỗ chân dốc ờ, Tân Mỹ lên này có hai cáp thôi kìa ba cáp Thế là thành quả cả buổi chiều các chú ờ, chặt cây ờ, đào đường chặt cây đây à nó đang làm trên đoạn nào thế mà, mà mình ờ, mình mình chạy ờ, ba mươi mấy km để lên chỉ đạo đội này phạt đường linh tã linh tinh đây là cái cam mới này đúng không ôi các chú chơi như này chết anh đấy cần treo néo gì không? Thế phải dùng bằng ờ, ấy à? Dây thứ bao à? Pháp tránh thai rồi À ờ Néo đâu? Néo cái chỗ băng đường này này đêm cả buổi chiều anh em đi phát dọc cái tuyến này Không để ý à Việt, Việt theo đoàn thanh niên Ờ, thôi mình làm giải công hiến vậy Ông Trọng đây đã ông Trọng ờ, Thế là lúc sáng chưa làm gì à? Sáng ờ, phát được đoạn rồi Em lửa mình Cái gì? Bà mấy cây số Biết thế ở nhà ngủ dân sương Cái thang này ờ, của Trọng à nó lên được nó cuối được không? Xuống xuống kéo đi, anh đau tay không kéo được đâu. Thế là nó bị ấy, nó bị méo. Em Ừ. đường này nó đông xe đấy nhở Thì cho nó sang một bên này đi đã chưa À Trọng ạ Ôi nhưng mà nó đang chéo vào cái Chéo vào cam này thì làm sao chơi được Vào cái mang sông này đúng không Trường Đây sang đây chặt cái cành này đi này đây đang đây chặt chặt đây đã đây này nó móc đây này đồ đây này nó vẫn đang vắt qua rồi chỗ này mà biết thế này thì Thế còn cái cắp tam của Viettel kia thì cắt mẹ ăn đi Cá bó này này Chắc thế Nhờ, trường nhờ này là chéo mấy phát cơ nhờ yeah. mẹ chéo hai lần ôi nó còn lên mãi trên này cơ à, à nó qua đây đúng không vâng. ôi thế thì làm sao mà chơi được nhỉ à thì cứ phát đi đã phát đi không ui đoạn này cua như này mà Mặt thấp như này thì Nhưng mà ở đây nó xe bê tông nó nhiều À đây này Nó có dây đây nữa này, buộc đây này Thả hết ở đây thôi Thôi làm từng đoạn một đi cơ mẹ à, đi bụi nhở trên này phải chặt rồi em ạ chặt, chặt đi xong hạ thôi phải mang cái da to cái da này chặt được cứt đi Ôi nhưng mà đoạn này nó chéo qua cái cam này hai lần Lại phải gỡ ra rồi Cái thằng nào luồn dây mà cây nhờ Hỏi lại xem có cắt được không để cắt vẽ đi Đây anh cái, mượn cái kiều nào. Này anh này. Nhưng mà kiều em cắt, phải cắt là không không nhá. Ai lấy cái dao kia cơ Dao Trọng kia cơ thế mà dạ. Các thầy là lúc sáng chưa làm à? Vào đây chơi thôi à? em vào đã hơn 11 ờ, giờ 15 rồi Bởi vì vào thấy cái tình hình thế này không không dám làm vào không thì sợ mất bữa chưa thế thì có triển khai cho thầy xem đi lên nè có cái dây này nó chui xuống dưới rồi à à hai dây đây à, hôm trước chắc bọn nó tuần qua đúng không em chặt bên dưới thôi không, em leo lên ra chân Ừ. chặt sát sát vào, vào cáp ấy Trường nhờ Chặt sát sát vào cáp ấy em cáp thì đỡ phải làm Đỡ phải làm Cái tay kia chặt thịt gà chắc giỏi lắm đấy nhá Chuyện nói thì nó rút phao mẹ vào cáp thì Chặt xa xa ra ui nó còn lùm cây lùm đây nữa trường ơi kẹo nó mắc ngay đấy trọng anh gầy ra thì bọn em phát chưa ấy bộ đời rõ đời chiều này vợ vợ đấy đây kẹo em dùng đấy mà chặn chặn cái đây này làm đừng có đánh nhau nhá đây sao mất đón này xe bữa là đi lên ừ. hả chưa được nó đang vướng ấy đây ở ờ, kẹo rồi được đấy tôi bình gì đấy cái gì đấy đây à. mười mấy hai mươi cây đi làm mấy cái việc mẹ còn con như này à? vừa đấy ờ, Vâng, em đang vào ờ, đợi ngoài đấy rồi, đợi ngoài đường rồi. Lên uh, hạ dây đi Trường ơi Alo Vâng Khuất cái chị ạ Cái chi không à nhà mình đã nhà ngày rồi ôi ừ, ờ, tí ha có có nó nó đi la hay ạ nó đi la bóng khác ạ và vâng, mai lên cái lạc sơn này vào. Vâng. bây giờ là đây đây trong đây đây đây em ờ, treo lại treo lại đi để tí nữa không xả dồn nó dây này đi em ơi xong để tí nữa mình sẽ buộc hai đầu mình buộc hai đầu cột điện này bắn thang lên được không anh? Được. Cho nó luồn qua được. nhảy qua ừ, lên đấy là ừ. Ờ, lại bắn thang lên rung ừ. rung là em cắm đầu người kia luôn. Thật anh lâu đấy chưa ạ? Nó bong bung máu. Không sao, tí ô nhưng mà đoạn này cũng hơi căng đấy nhở. Mẹ. Cong tít thà lò. Sao hồi trước nó không ép vào đường, đường núi à núi lại sạt lở nhở? Bọn này nó trồng sột chối nhở. Trồng mẹ ở à, đây dọc này có phải ngon đúng không? Mai núi nở lại trồng tiếp à? À. Làm nhưng mà cua phải cua hai lần. Để dây này anh đặt đúng được không? Hay cho Chú vẫn quản lý con này à? Quản lý xa nhỉ? đá có kiểu gì đâu Cả ngày ở đây chỉ đạo À đây, đây, cái cột này là cột cũ đúng không? Cột này cột cũ đúng không? Thế thì trồng ờ, qua cột này đây Ờ Nhưng mà đoạn này làm gì mà đủ nhở? Sao anh lưu chơi khó hiểu thế hay là đoạn đoạn đoạn kia còn thừa rồi không? Còn cuộn ở trên đây đúng không? Ờ thế thì tháo đi. Tháo bớt ra để dồn cát ờ. theo. Con này ấy à, à cái cá trên cùng này là của bên nào? Ừ. Cắt đi. Vàng mạnh. À. Cho có việc mà làm ừ. <laughs> Vâng, còn nó lên. Mà mai kiểu gì mai nó mới lên mà. Trọng ơi, mang thang xuống mà tháo cái cáp bên kia đi mà treo đấy thôi. À ờ. Ừ. đấy là còn mang sông này mang sông này cho đến cột thứ hai kia là được nhở hôm trước nhưng mà không đủ thì không lên được đâu à, tức là đoạn này mà không thừa tí nào nữa là không lên được cột đâu làm gì thừa tí gì nữa anh bị hầm à anh nhớ thế thì làm sao mà lên được cột này thế cho mang sông giữa rơi à ờ nhưng mà nó phải giữa rời rồi nếu mà ờ thực... kéo dịch sang bên này xem được không trường ơi à trọng ơi thế thì đéo lên được rồi ờ, kéo nó tuột vào sau thì vẫn phải hàn vẫn phải hàn để thêm dây được em ạ Nếu mà đi cái mé bên này nó chẳng ngon hơn rồi nhỉ mẹ trồng một cái cột ở đây này một trồng một cái cột đây là xong rồi đúng không sang hai sang bên kia là xong này đeo đủ rồi báo cáo tình hình đi trường ơi có sếp ở đây chứ Đéo kia lên trên Đéo trả lại Chưa rồi <laughs> Xong anh đi đâu đây? Hả? Xong đi đâu đây? Đi về họp chứ vì là... làm tí nhỉ? Ờ Suốt ngày làm tí như này, gần tuần này toàn làm tí Vợ <laughs> xong đuổi được con nhà Mới đưa vợ đâu Đéo phải con đi suốt ngày này đéo phải con Quên à, giờ lại viết lên cái cây này à? Ừ, cây này thôi Hả? báo em báo cáo đi báo, báo với anh thế đi rồi anh em cười đi à, hạ được hết dây xuống rồi nhưng mà không không không đủ trong trong cột lệch nhớ biết cái cáp 8 này là cáp đéo gì nhỉ cáp 8 thì chắc gì pon rồi. từ từ ở đây ở đây để anh buộc anh thít lại ra trọng Thịt mẹ cáp 8 2018 này là cáp Zipon rồi các bố ạ. Thịt chả Zipon. Cắt con mạnh à thằng lộn. Chắc nhìn em mà. Ờ, thế ở trong kia có không có hạ tầng. Không có hạ tầng à? Không, từ đây cơ mà, sao không có? Làm gì có. Nào hạ. Xong, đây, chỗ này. Hạ rơi, hạ rơi, hạ rơi. À nhưng mà đây là bây giờ được xuống đường giá này không dùng. Không dùng á? Ừ. Nhưng có cái này có hộp nào không? Không, không có hạ tầng. Này. Số 8 này kéo lên đi là cái đéo gì? Hay là bọn này đấy này?